Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vào ngay cái à, reaction này của mình nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Ok thì trước khi vào thì mình có thể thấy rằng là gọi là cái uh, à, MV Hero đại chiến Free Fire của Hero Team bọn mình hiện tại đã đạt được top 4 thịnh hành rồi mọi người à Cực kỳ xịn sò luôn Rất là hy vọng mấy bạn sẽ ủng hộ thật nhiều để cho MV của bọn mình lên được top 1 luôn nha anh em Nếu mà lên được top 1 luôn thì mình sẽ có gọi là rất là nhiều những phần quà để giveaway cho anh em Cảm ơn anh em để đã gọi là ủng hộ cho Hero đại chiến nha Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Hero đại chiến Free Fire Yeah Yeah Yeah <laughs> Yo đôi tay đầu ra để đấu tay đầu đi mình ngại đầu tay hiền thua tao đây đừng lòng thầy tao yeah. Dạ. đua vì tao cái đanh không thua đâu thì tao liên cả bản đồ mà chẳng cảm thấy đầu tay vì vậy tao không phải tướng quân đội vẫn phải khổng lồ biết đổi sự anh hùng khi đến bao lần phải khổ lòng trừ gian diệt ác bắn ra sau cả thân tiền tâm xuyên cả thân tao hay còn hero bọn tao là tiếng không bỏ cái mày xuống vì tôi chẳng bằng ai rap game này tôi thắng vì tao khá là hay sánh tôi với anh là sai vì phong nóc project là đồ khá là cài để đẹp trai của phong thì nó bán như súng bởi vì phong hết sọt thì chắc chắn là trúng hero phong nắm chùm thì chắc chắn là đúng mà đối đầu với phong thì chỉ đặt mình lên cũng thôi ngầu chưa ngầu chưa anh em thấy phong ngầu chưa trời trời trời phong biết rằng là trong mv này phong ngầu lắm phong biết rằng là trong hero team là phong là người đẹp trai nhất nhưng mà mấy bạn xem mv mấy bạn cũng đừng khen phong quá nha không thôi phong ngại á team mi on top có làm sam say một viên on top team mi mấy mấy mấy bạn nghe cái đoạn này mấy bạn nghe các bạn thấy khó chịu các bạn thật sự là mình mình không có ý gì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 Thanh niên này láo thiệt, thanh niên này láo thiệt. Thanh niên này láo thiệt, phải bắt đầu cho mấy cái mới được. Thanh niên này hơi bị láo rồi đó. Dám dám tự xưng là ông ngoại, không được.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 Ờ, đến lượt ờ, đến lượt bạn gái của tôi rap rồi mọi người ạ à. mọi người khen sammy nhiều lắm nhưng mà mình để mình xem coi sammy rap như thế nào nha nhiều bạn khen sammy quá trời luôn bao nhiêu streamer muốn về quê ăn tết tôi sẽ cho cuộc đời tụi mày tôi chẳng hết sam à là thấy ngay nhớ tin free fire bị xong chất đầy tất cả quỳ xuống chỉ cho biết tay cá mập là nhắc khi chị em cay âu da động chất sao mày đứng đầu chất độ thường thưa lên xem đứng sau một khi cần tìm là sam đắc tiếp hiểu tìm thuốc lệ ơn sao quá ngầu hết Uầy, công ờ. nhận phải công nhận một điều rằng là sam rap cái giọng của sam nghe khá là ngầu và khá là hay mọi người nha hôm qua có rất là nhiều bạn bảo rằng là à, trong uh, ờ, hero team thì gọi là nữ thì ờ, sam rap là hay nhất ừ nhưng mà sự là mình cũng công nhận điều đó bởi vì là với hương diện là một người gọi là cũng uh, nghe rap nhiều thì mình thấy rằng là sam rap giọng của sam khá là hay và rap uh, nghe khá là đặc biệt khá là ổn đấy khá là ổn khá là rõ từ rõ chữ hiểu không ngầu nữa đấy nhiều bạn thích thích nghe sam rap lắm và vết luôn là số lượng thần tà cắt biết giết si đâu tự nhân là thần tiên thiên tân và si là hai cái tên mày phải nhớ thì khi gặp tao mày phải thốt lên ba chữ cây phải nhờ kêu bên tay trái mở còn xuống bên tay phải chờ liếc cả bản đồ bọn mày gặp tao như là thấy ai đồ huyền thoại hay đại kiến cứ vào đây tao cần hết zero one số chỉ cho tìm bao lần chết để đầu tiên bọn tao an nhàn giết hết mấy thằng tớp đang đứng ngang hàng đứng gần bọn tao mày không an toàn nhưng dù có ngang tàn bọn tao vẫn được tán kháng hero tiên vì phải bất bại tu gia mày phải cất lại cái bọn tao là mày thất bại hay đầu tiên vì phải mất bại tu gia mày phải cất lại vì cái bọn tao mày chỉ có hai chữ là bất bại ui mấy bạn có công nhận là anh siro nhìn ngầu vãi nồi không mấy bạn mấy bạn biết cái áo siro đang mặc là của ai không cái áo của siro đang mặc là của mèo béo các bạn mà mèo mèo béo quá thì cái tướng của ổng kiểu to to mấy bạn biết không Kim không biết là mấy bạn có ai gặp được mèo béo ngoài đời chưa nhưng mà ông mèo béo ngoài đời cái tướng ông to rồi các bạn tướng ông to rồi nè trời ơi trời ông, ông to con vải nồi luôn ông mặc cáo này trông rất là ngầu siro thì siro hơi bé con xíu rồi <laughs> dạ, siro mặc cáo này vô thì thì nhìn nó cũng giúp cho siro kiểu mập hơn xíu bạn hiểu không có người bảo là anh rô mặc áo sơ mi đi nhưng mà mình nghĩ trời ơi, ông Rô đã ốm rồi mà ông còn mặc áo sơ mi ông quay mv nữa có khác gì là gọi là nhìn nhìn mấy cái ông gọi là ốm như ốm nhách gọi là đứng quẩy vina hay không trời nhưng mà thật sự là khi mà rô mặc cái bộ này vô á thì gọi là thấy khá là đẹp bộ này à, mặc vô cái áo á nó giúp cho rô mập hơn đó nhìn khá là ổn đứng gần bọn tao mày không an toàn nhưng dù có ngang tàn bọn tao yeah. Dạ. được tán kháng yeah, rô tim phải bất bại tu gia mày phải cất lại cái bọn tao là mày thất bại hay rô tim mày phải bất bại tu gia mày phải cất lại vì cái bọn tao mày chỉ có hai chữ là bất bại trời Tôi không biết là tại sao chị đạo diễn Chị đạo diễn lại cho ông Bụnh xuất hiện với một cái phong cách như thế này Thời tôi nhìn tôi <laughs> Nhìn tôi thấy hài quá nồi rồi Anh Bụnh ơi Anh tôi tại sao mặc áo vest lại mặc quần đùi vậy anh ơi Trời ơi là trời Đó, dạ, rồi quýnh nhau rồi quýnh nhau rồi <laughs> đoạn này các bạn thấy gì không mấy bạn thấy có cái gì là lạ ở đoạn này không đây đây đây bạn xem nè bạn xem này nha xem lại nha à, <laughs> bạn thấy cái mặt của sim này cười sim mới cười mọi người ạ à. trời ơi người ta quýnh nhau rồi cái mặt người ta phải kiểu như nè ừ, rồi sao rồi sao giờ quýnh nhau không vậy sao kiểu, kiểu hết còn simi kiểu <laughs> thích quá được quýnh nhau rồi <laughs> được quýnh nhau rồi thích quá kiểu thế phải nồi bà quýnh nhau rồi bà cười mọi người ạ à. simmy thì là một trong những người gọi là rất là dễ cười trong hero team luôn á mình với kairon lúc nào cũng ngồi kiểu nói mấy câu hài hài hài chọc Simi là Simi cười lên cười xuống cười mà khóc luôn bạn cười mà cười khóc là sao ta à cười mà kiểu chảy nước mắt luôn bạn hiểu không ờ, Simi uh, simmy là rất là dễ dễ cười luôn cho nên là bà đi quay mv bà quýnh nhau bà cũng cười nữa bạn ạ à. nồi nè nè bị đẩy rồi đau quá bị đẩy rồi đau quá <laughs> thầy đó dạ. yeah. Dạ. nè các bạn hãy nhìn nha bạn nhìn nha cái đoạn này nè nhìn phong đang rất là ngầu đúng không bạn nhìn thấy đoạn này phong đang rất là ngầu đúng không bạn coi cái đoạn phong bị đẩy nè Đấy nhìn cái mặt tôi kìa trời trời ơi nhìn cái mặt tôi kìa thời luôn các bạn mấy ông nhìn nè cái mặt tôi nè là sao cái đoạn này mình có thể có một cái biểu cảm như thế này được nha tôi mình đang mình đang tưởng tượng các bạn biết là gì không kiểu như mình với mày béo nắm tay hiểu không gồng như thế này nè xong cái mặt mình sẽ ngầu lên đó nhưng mà về lúc mà mình bị đẩy cái mình xém té trên cái nhìn nhìn cái mặt mình giống chúa hề các bạn vãi nồi thật Ui, tôi mới thấy cái gì đó Ồ, không được nha Rô Mình thấy cái chiều đấm của Rô là Rô đấm từ bên phía này đấm qua đúng không Hình như nó nằm ở đâu đó gần gần chỗ này nè Ui, đấm kiểu này là không sinh con được luôn Đấm kiểu này là hơi đau nha Đấm kiểu này là dịch hơi bị đau đớn đi. Đấm như vậy hơi đau đớn Nè các bạn, các bạn để ý nè, các bạn để ý cái cái cái cánh tay của Rô đấm này nha Nè nè Nè nha, để ý nha, để ý cái cánh tay của Rô đấm này nha Đó thẳng ở phía giữa thôi <laughs> rồi xong chết kiểu này là dịch hết lấy vợ <laughs> sinh con được rồi đấm kiểu đó chết đi <laughs> dạ Sành lắm làm chị bị xa lánh xin mi quá tạ để chị phải ra gánh ca mùi bất tử trên chiến trường Trình độ chị đầy ngang cả thiên tướng Solo Ê. với chị sao mi không dám Hero chị đầy một cân tám Mũi chẳng có gì mà chỉ có tai Chị đại ca mùi đây là bất bại Có rất nhiều bạn hỏi mình là anh phong ơi tại sao ai ráp người ta cũng ngồi ở người, uh, người ta ráp người ta ai cũng đứng hết mà chỉ có mỗi mình chị ca mui là chị đó ngồi vậy thì à, mấy bạn hỏi thì mình cũng trả lời luôn đó chính là gọi là ca mui ngồi là bởi vì gọi là ca mui cao một m tám á mọi người cho nên là ca mui đứng ca mui sợ ca mui cao quá nó làm bị lệch đội hình cho nên ca mui quyết định ca mui ngồi đó ờ ờ ok cái đó là bà ca mui bà tự nói thôi chứ thật ra ca mui có một m năm mọi người ạ à. ok à, à mình không biết gì hết nha Tiếp nha, tiếp nha, mình không biết gì hết nha <clears throat> Chị xa lánh xin mi quá tạ đấy chị Phải ra gánh ca mùi bất tử trên chiến, chiến trường. trường Trình độ chị đầy ngang cả thiên tướng Solo với chị sao mi không dám Hero chị đây một cân tám Mũi chẳng có gì mà chỉ có tai Chị đại ca mùi đây là bất bại Gáy đi, gáy đi, đi khi mày có thể Đến khi gặp ta mày chỉ có là <laughs> Cái đoạn này của Tigamin rap á mọi người Mình nghe cái chữ gáy đi, gáy đi khi mày có thể á làm cho mình kiểu như là mỗi lần mà mình ngồi mình ngồi chơi game chung với ổng á mình cứ hay chọc ổng gáy đi gáy đi đúng không mình hay chọc ổng mình bỏ cái dấu sắc đi gây đi gây đi khi mày có <laughs> mình lúc nào mình, cũng chọc ông ti hết mọi người tại ông ti ờ, mình lúc nào mình cũng chọc là anh ờ, anh ờ, con anh kiểu ẹo ẹo dẹo dẹo đúng không gây đi khi gây đi khi ti có thể <laughs> mình cứ chọc ổng người ta là gáy đi gáy đi mình cứ gây đi gây đi <laughs> rồi Chúng tao mài rua đi khi họ cải rằng ti cái minh huyệt lại sống vì khó phế Mấy thằng tốt thì đứng trước tao không có tuổi yeah. Dạ. Dù tốt qua sông chỉ có tiếng chứ không có lùi Thì phận làm tốt làm sao mày có đường lui Tao chiếu tướng rồi mày đã không có được lo Xin tự giới thiệu tôi chị là Simi Dễ từ học bác là phong cách của chị Bao nhiêu kẻ thù muốn hạ mình thì nhớ chữ mạng trong sống quận tài đòn ý Trong cuộc chơi tự chiến lần này Không được phép đeo chỉ được cả vào đây One, two, three, hội che vào ngay Để được cùng xem wifi là sim đây top một server sim lại lên đây um, nói thế nào nha có rất là nhiều bạn bảo rằng là chị sim rap nghe giọng của simmy kiểu gọi là nghe kiểu gọi là dẻo quá không hợp các kiểu các kiểu có nhiều bạn thì bảo rằng là giọng chị sim rap nghe rất là dễ thương kiểu kiểu thế thì à, thật sự á simmy á mọi người là simmy trước giờ simmy không biết rap mà simmy cũng không biết hát luôn thật sự à, và cái giọng của sim á là cái giọng nó vốn dĩ là nó nó như vậy rồi chứ không phải là simmy cố ý dẹo hay gì hết á mà cái giọng của sim vốn dĩ là nó nó nó nó nó đã cao như thế rồi bởi vì là sim là người huế á mọi người mà thường thì gọi là người người Huế thì sẽ có những người mà giọng khi mà họ giọng giọng họ cao á, thì sẽ cực kỳ cao luôn giọng của Sim là đã vốn dĩ là như vậy rồi chứ không phải là Sim cố ý dẹo đâu với lại á là rất là nhiều bạn bảo rằng là uh, Sim rap như vậy nghe nó không được uh, sao ta nghe nó không hợp cái kiểu như thật ra thì sim đã rất là cố gắng rồi mọi người à tại vì là thật sự là rap á, thì gọi là có người rap được có người không rap được nhưng mà sim thì sim đã cố gắng rất nhiều sim thu đi thu lại rất là nhiều lần để có thể rap được làm sao cho nó ổn nhất cho nên là đây là một cái để coi để giải trí thôi cho nên các bạn cũng đừng gọi là đánh đánh giá là gọi là rap có hay hay không rap có giỏi hay không hay gì hết tại vì bọn mình là game thủ bọn mình là youtuber chứ bọn mình không phải là rapper cho nên bọn mình không thể nào rap hay nhất cho các bạn xem được hiểu không bọn mình chỉ rap để cho bạn nghe để bạn những bạn nào yêu thích cái tựa game Free Fire này yêu thích Hero Team các bạn sẽ có được một cái sản phẩm để các bạn nghe thôi chứ thật ra thì bọn mình bọn mình là youtuber chứ bọn mình không phải là rapper cho nên bọn mình không thể nào mà rap hay được mọi người hiểu không cho nên là Simi rap như vậy cũng là rất là cố gắng rồi cho nên là mọi người à, à, cũng à, thông cảm cho Sim nha rap như vậy cũng là ổn rồi mà bất luật không thể phản kháng thời đại Ui, tới lượt anh tôi rồi mọi người ơi Anh dịch anh dịch gon Người ta là bình gon, bây giờ có thêm cả anh dịch gon nữa Dịch gon là sao là dịch vàng đó mọi người Sao trên này nó danh vọng, tên mày bay màu Nào là streamer, nào là thách đấu Sao này luôn danh vọng, không có tên mới nghe cái gì nè tôi mới nghe cái gì phải không từ nắp xưởng vịt ngồi còn phong chìm sâu đúng không nắp xưởng vịt ngồi còn phong chìm sâu à anh dịch láo thật anh dịch chơi free fire anh mình nói mình nói thật nha mình bắn dở rồi anh dịch còn bắn dở hơn mình nữa mà anh dịch dám nói như thế à kỳ này phải vô solo với anh, anh với anh dịch một kèo solo uh, một trăm ngàn kim cương mới được anh dịch dám nói thế là anh dịch láo rồi không được được có cái đặt xuống làm sao sống sót cộng đồng free fire thì người lên ngay tên anh không gọi thì có tên này cả một quân đoàn bị cân hết cho thằng anh em với tôi ăn tết khi tao ra trận chẳng thể với được đâu một viên vui à chỉ là đồng chơi giới thiệu với em anh là trai hà nội có một trong tay ta đốc cực bội hero đại chiến chẳng thể chờ ngày mai fan cứng hero thì đây là một lại cái đoạn của dịch thì gọi là xem thì nó nó gọi sao đây? cái rap thì nghe rất là hay rồi cách anh dịch diễn cũng rất là hay luôn thật sự là nếu mà nói về cái độ tự tin khi mà đứng trước máy quay để quay á mọi người thì anh dịch là tự tin nhất anh đứng anh quơ anh múa anh múa các kiểu còn còn gọi là những thành viên khác á thì gọi là chẳng hạn như mình đi mình đứng trước camera thì mình vẫn còn hơi kiểu bị run run sợ sợ xíu cái kiểu kiểu nhưng dịch thì dịch rất là kiểu là, là sung hiểu không dịch đứng dịch của tay dịch múa cái kiểu cho nên là nó thật là đoạn của dịch là gọi là khá là ổn ổn hết rồi đấy ok và trong đây có một cái câu là fan cứng hero thì để lại một like đó cho nên các bạn bạn nào mà là fan cứng của hero team thì đừng quên là hãy để lại một like một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh youtube của tất cả các thành viên của hero team nha cảm ơn mọi người rất nhiều rồi ok thì à, đó là cái phần reaction của mình thì mấy bạn thấy cái mv hero đại chiến free fire này như thế nào thì đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha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 đừng quên là hãy đăng ký ủng hộ cho tất cả các thành viên của Hero Team đó nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Bye bye